đây ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh như khải em ơi lần này thì khải sẽ ép bao tay xương tinh anh em ơi hiện tại khải đã có phổ 3 5 và đầy đủ nguyên liệu rồi nói chung bây giờ chỉ việc vào việc và sdf thôi và tối hôm nay sẽ ra là ba, ba tay xương tinh đó vô việc đã em chờ đợi lâu vô vô để một tay xương tinh thì uh, nó tốn khoảng tầm một mảnh như thế này á nhìn sơ qua một mảnh như thế này tốn khoảng um, 9 viên thủy tinh và một bí kíp một long tịch một tay tiền kinh đó một mảnh tinh thận thì bây giờ thì anh em còn đi ép này rồi hiện tại khải sẽ lấy dòng sinh lực hiện 1 phẩm 8 sinh lực hiện 1 phẩm 8 như nào hiện tinh đâu một này đây nè mày vô các bạn nhiều dữ ta mới mua 100 ca dạng nè mày Muốn 400 k vàng Cố lên nhé Khải Ok cảm ơn anh em Anh em đang xem đỡ lại Khải một like chia sẻ chơi anh em ơi Đây anh em ơi Hello uh, ờ, Đoàn Vinh Hằng Ừ hôm nay uh, fit xây rồi anh em ơi Hôm nay fit xây mảnh rồi Hôm nay xây tốn đến 50 hồn một lần xây Thì nói chung không ai dám xây luôn anh em ơi Không ai dám xây luôn Gặp mấy lần Ủa cái gì vậy Sao mình bỏ vô nó được Lấy nè sức lực hiện một nè Phòng 8 anh em Hầm 8 thì Khai sẽ bỏ 4, 4 thị tinh, 4 viên đại Cố gắng lên thành công anh em ơi chấm mít thì nó mất 4 thị tinh uổng lắm Hầm 8 nữa nè Hầm 8, ok Bây giờ chúng ta sẽ Ông Khải làm MG hợp hơn à hello Trần Nguyên Trọng nha hello Hữu Thọ hello anh em chùm ép đồ hello Trung Trần nha rồi bây giờ chúng ta sẽ đến uh, kháng độc kháng độc hiện hai nói chung kháng độc hiện hai thì khai cũng uh, lấy cho nó hiện tình ba đi cho nó auto cho nó khỏe anh mà. nhiều khi uh, ờ, hiện tình ba nhưng mà nó đẩy cái phẩm chất cao hơn em kháng độc hiện hiện hiện một chứ lộn sợ nó xịt là chất luôn tại vì phẩm 8 này mà nó cũng cần phẩm 8 tinh 3 cũng là bốn thịt tinh bốn tên bốn đại hai tử hai lục hiện một đó hiện một anh em không thú thật hiện một không thú thật ok chưa Đấy, vô anh em đang xem trong một like ủng hộ cho anh em ơi đó ok easy game chưa rồi giờ đến cái ờ, cái này phẩm 7 ha cái này uh, ờ, nỗ lực dòng cuối hiện 7 phẩm 7 Đội nghiên cứu thì Khải sẽ đi làm vài bình bình bình tiểu. Khải hay F27 auto với cái điểm đó là hai đại hai tiểu nè, hai đại hai tiểu một phút gì một thủy tinh thì lên 7. Đó. Hai đại hai tiểu lên 7 đó. Lâu lâu nhẹ thành tí. Chuyển con lôn trong đêm luôn em ơi Nếu mà xong hai món Khải chuyển con lôn trong đêm luôn Tại vì là Khải cũng thiệt là đợi tầm này muốn đánh thông kim một trận thông kim hoành tráng thì đi theo đội hình này nọ Đánh cho sướng nè à nỗ lực dòng cuối nỗ lực dòng cuối nha em đó hai đại hai tiểu đó xong xong mảnh đầu tiên nếu này lên bảy xong mảnh đầu tiên đơn giản thôi mảnh thì ra mảnh nhanh thôi nè vấn đề là ép có lên hay không ra mảnh thì nhanh thôi bảy ok chưa đủ rồi ra mảnh này anh em nào mà chưa biết cách ép đồ á thì có thể xem video này của Khải rồi cũng như là sau này anh em có thể đi server nào server nào cũng được anh em cứ theo Khải Khải ép thôi hiện tại bây giờ Khải sẽ ra mảnh tiếp mảnh đó ra mảnh thì 100 trăm lên nha em ơi không có xịt nha em ở ờ, cái mảnh bao tay xương tinh này không xịt nên là tự tin luôn không xịt nên là không cần bỏ gì luôn vẫn lên nha em không ờ, còn cái đai lưng xăm hòn ở đây cũng biết rồi đai lưng xăm hòn auto xịt luôn khó lên vải chướng nè ông anh đừng mất biết nhiều là mà không lên là không lên đây <clears throat> ghê chưa tại khải là có mạnh số 5 rồi luôn rồi, qua ờ, số 1 Rồi, bánh đầu tiên Khả có 3 dưới 5 rồi Bây giờ Khả ép bánh 1 Thành công, ok chưa Đó, nhanh gọn nè Hôm nay đây bao tay xương tinh không biết là đẹp hay không Chứ còn ra đẹp thì easy game nè Đây, 1, 3 Nhìn luôn, cho anh em nhìn luôn đỡ Đỡ loạn, đó Rồi, tiếp tục này Tiếp tục là bánh thứ hai rồi rồi ờ, tiếp tục màn thứ hai. Gọi ra cái uống xong hết dùng rác luôn. Tiếp tục là gắn độc này. Rồi. Nội lực hiện cuối này Đó. Thấy cái auto nè anh. Sinh lực hiện một này Rồi xong. nhanh gọn hơn nè. Đủ đồ rồi giờ tầm này ra ép vật rạc hơn nè chờ xem cả Edlot và tay à. Dạ. ok à. đem like cho đi có cho anh em xem cho vui nha còn anh em ra youtube cũng được ủng hộ một view <laughs> youtube bên này theo dõi hết rồi nhá ok anh ơi rồi hút duyên thì tin chuẩn bị này rồi cái gì này còn rồi ok một vô điểm thông kim 3k điểm thông kim nữa xong đó em dạ. mới ép một bản được rẻ thôi nói chung đủ đồ ép nhanh rồi mà ừ. không có đồ không có đồ ép được rẹo break thì video rồi đưa thẻ đây <coughs> Khải Zalo nhờ tí từ từ báo nhiêu vậy Khải đang ép đồ báo nhiêu vậy đồ nói thiệt anh em là đến giờ like của Khải anh em nhờ mọi cái Khải không làm được trung gian ạc hình giao dịch này nọ Khải không làm được đâu còn uh, cái nào vậy anh một hả? ngồi cái giờ like á thì ok thì nhờ được còn đang like Khải không không không làm được này mất thì không, không đủ thời gian rồi, vô em lại hôm nào đi từ tận à, một lục rồi tiếp tục ra mảnh hai lấy lấy dòng uh, sinh lực phẩm 8 được tin cái này sau lưng này ai sao không Hùng nói gì? Em nói Em nói cô À Bánh gì căng? Bốn gì căng? Bánh gì căng? Xong ép luôn chứ Đủ số mạnh ép luôn cho anh em xem luôn thử bao tay mini mini hay mát chứ anh em Nói chung là giờ <laughs> xác định là đã chơi là khô máu hên xui Đó giờ không biết như thế nào khô máu thôi Rồi, phòng 8 ok tiếp tục đến cái uh, kháng độc phòng 8 nữa này má mấy cái phòng 8 này sợ lắm luôn này nó không lên thì mất vài cục thủy tinh kháng độc này phòng 8 kháng độc phòng 8 33 nhớ khải bù lại cái đau ok đó easy phòng 8 luôn đó, đến vai ờ, gì đây à Ủa chết cũ cái lộn gì ta chết mày mua lộn cái này chi vậy hiện hai chi vậy xém tí là xong sắp mặt rồi hiện hai bước đi nhầm hiện ba chứ nỗ lực hiện ba đúng rồi đúng rồi thì mua hai bình tiểu ạ sợ thì nên giữ tin tất à cái công thức này thì ông tu rồi em ví dụ anh em ép 99 cái xịt đúng một cái đó hải hải ép chưa rồi xịt lần nào thường xuống bảy luôn nhưng mà đợi thì khoảng tầm à, năm bảy chục phát rồi nó sẽ xịt một phát là xuống bảy đó rồi xong này lên mạnh thứ hai mà gần bốn mảnh số nữa thôi lấy nỗ lực này đây nỗ lực cao này cho mười mấy lần phẩm bảy thiên ba thiên tinh từ từ thiếu hai bình đại à. trăm mười mấy nè Đó, ok, xong Tiếp tục mảnh số 2 1, 2, 3 Rồi, mảnh số 2 bên người anh hồ xa khu đưa trở về gian tân trong vụ này chi lộn lộn lộn hám này Đây. thiếu hiền tình này tìm em trong phòng bà gió sương hay trong giấc mơ ép vào tay xương tinh nha anh em ơi Rồi đó thấy chưa bốn mạnh, Cộng hai mạnh cuối cùng Hai mảnh cuối cùng này Xương tinh này Xương tinh này Tại gì cân này Cái kiếp này Đâu ạ Lạ dạ, thức tiêu phong này Thức tiêu phong này Đây là một tật một loại giấy thôi một giấy quý giấy xanh trắng chi gì à, sao một loại giấy thôi chị sao vậy ông ăn quý trắng không quý. rồi ok tiếp tục anh em ơi đó đào có bốn bản xương tinh chỗ đầu là một này hai này rồi xong tiếp tục lên mảnh thứ uh, thứ năm và mảnh tiếp tục lên mảnh số 4 và mảnh số 6 nữa hai mảnh cuối cùng ờ chuyển về con lô anh em ơi nói chung là hôm trước khả chuyển ờ, đường môn trải nghiệm cho anh em xem á thì hôm nay cũng được top 7 tống kim thì top 7 top 8 đó đánh cũng khá ok nhưng mà thiệt tình để mà nói thì uh, tăng thêm thân pháp này nọ thì ok đấy nhưng mà khải thấy cảm giác đi đánh đường môn cứ đi bất lẻ nè nên là khải không thích cách của Khải thích đó là Khải đi đánh giao tranh hội đồng này nọ nè Nên là Khải sẽ đổi về con lông đao Tùy tốn kém tí mà không sao Thì con lông đao chém cho sướng rồi nè lấy rác này chứ Chưa lấy rác vào đây chi Rồi rác này à, Phòng kháng, kháng động này Kháng động này sức lực hiện một này Nỗ lực hiện cuối này Đấy. Nó động nó vào đây sinh lực nào sinh lực hiệu một chúng mình này thích đánh kiểu giao tranh đồ chứ đứng đi bất lẽ buồn quá nè mà lẽ buồn thiêu ôi không thiêu rồi rồi ok ờ khả năng rao đổi đao xương tinh đẹp hơn anh em ơi khả năng đổi đao một tí ra bao tây, đó ghép ra mắt nè hình xui đây mà <laughs> đúng rồi đúng rồi <laughs> đúng rồi hiện tại cái đang ờ, ra cái nó đổi đao xương tinh đẹp anh em ơi đang đổi cố gắng đang đổi cái nó đẹp về cái đao xương tinh đẹp hơn một chút cái đao nhìn kia kiểu cùi quá tinh một này bốn bốn thiệt tinh này bốn viên này này ờ, à, uh, hiệu một phẩm 8 sinh lực cao nha nè sinh lực phẩm 8 nha Lượng phẩm 8 Ok phần 8 Tiếp tục là kháng độc kháng độc ẩn 1 4 thị tinh Đã đá dùm thị tinh kia nè Không tin rồi Có còn những thị tinh nào ở đây không Con sẽ hết thì tin rồi nhanh như ta Ồ, oh, tính ra hôm nay được mà bao tay anh em ơi Bên này còn hơn 12 viên thủy tinh nữa Rồi, 4, 4 tử rồi nè Lấy nè Kháng độc hiện ẩn 1 nè Tinh 3 nè 4 thủy tinh nè bốn viên đại lá phẩm 8 kháng động nha nè lá phẩm 8 kháng động nha <coughs> không có tầm này không có đồ toàn nghiễn hoàng ơi cũng muốn lắm mà không có đồ anh em ơi mua đồ không ai bán ép đồ thì mua phổ không ai bán phẩm tám ok hello anh kia anh mà anh mã kim thạch nha hello anh em kháng động này chu sa khón nỗ lực dòng cuối ok nỗ lực dòng cuối này sẽ hai đại hai tiểu đã đập lên phần 7 cho nó chắc kèo nè em uh, cho anh em gộp băng về bên này băng đơ đỡ cho nó cân server này, ơi băng đơ cũng khá là yếu băng ngáo cũng khá là yếu hai băng bị hành sắp mặt nên là anh em quyết định qua bên này cũng như là hoạt động để có thể cân đối server hơn anh em qua bên này luôn quyết định qua băng đơ rồi hôm nay đánh đường môn cũng ngon nè mà cái mạng khải hơi bị sao giật giật giật khó chịu đánh hôm nay đường môn cũng ok một thủy tinh nè hai đại hai tiểu phẩm 7 nha nè lấy phẩm 7 nha nói chung là mình thích đánh tống kim nè thích đánh tống kim nên là khải thấy là con đau đánh tống kim vẫn là một cái phái cực kỳ chất đường môn thì cũng được nhưng mà đỡ nói thì đi bất lẽ solo thì khải không thích đó với lại bao tay thiên quang mua không có nè mua bao tay thiên quang không có mua bao tay thiên quang đường mua không ra không có luôn á rồi tiếp tục ra cái phổ số 4 nha nè còn phổ số 6 cuối cùng đó em bao tay sừng tinh ờ, nói chung là đủ đồ thì ra rẹt đâu nè ra 30 giây thôi đó mảnh 4 nghe chưa rồi mảnh 6 mảnh cuối cùng một mảnh thì như khải tính thì còn 7 viên thủy tinh và khải thiếu một cục thủy tinh nữa khải lấy thêm một cục thủy tinh nữa <clears throat> thiếu một cục thủy tinh nữa <clears throat> chín ờ, chín viên thủy tinh chứ chín viên thủy tinh thiếu ba viên thiếu ba viên bốn bốn một là chín viên thủy tinh nhầm thiếu ba viên nè đủ xanh rồi thứ ba diều đúng không Đây. đó xong này nó đi ép nha em ơi à, <clears throat> qua băng tơ nha nam lê ơi ở băng tơ lâu rồi mà đúng rồi đúng rồi tốn tốn thiệt nhưng hôm trước anh em muốn đổi đổi đường môn trải nghiệm đó thì khải chiều ý anh em đó anh em muốn đổi đường môn thì khải đổi đường môn để trải nghiệm cho anh em xem còn thiệt tình thì khải đâu lúc đó đâu muốn đổi đâu nữa mà anh em muốn đổi thì khả nhiệt tình khả đổi anh em khả tốn ờ, khoảng mấy trăm nghìn đó hai ba trăm nghìn đó thì khả đổi qua đổi lại thôi anh em thích thì khả đổi thôi vấn đề ở đâu rồi xong này ra bao tay nha anh em đó lại rác đã lấy phổ với lộn lấy phôi với lộn cứ bao rác lấy phôi lấy phôi lấy phôi Đó, không fit luôn thôi không sao mình cần thì mình lấy thôi sinh lực hiện một rồi bạn nha nỗ lực hiện cuối rồi còn cái kháng động nào không không thì lấy cái kháng động à... chung thì tin giờ lên giá cao quá anh mày trước ờ, một trăm rưỡi xong lên trăm tám lên hai trăm rồi lên hai trăm ba hai trăm hai đỡ anh Evan thì cũng ok nhưng mà tầm này thì anh Evan thì nó chặt rương lắm nè làm biến quá sinh lực hiệu một đâu ta Gà lấy một cái phôi sinh lực hiệu một nữa nè Lắng sinh lực hiện một à, hết rồi Lấy phú duyên cho khỏi qua lại à. à, à sinh lực hiện một đây Anh em mà thích xem ờ, ép đồ thì đừng quên đỡ lại video này cũng như là đang xem trực tiếp cho Khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và Khải hay hay ép lại những video ngắn này á vào lúc là 11 giờ 15 phút hàng ngày nha anh em ơi. mua thêm ờ, hai bình tiểu nữa kháng độc có rồi kháng độc 13 có rồi em ơi đây kháng độc 13 có rồi nè <clears throat> đây kháng độc 13 tại vì ờ, phôi kháng độc nó hơi hiếm nên là khải phải lấy cái, cái đó làm kháng độc hai bình tiểu nữa Hình tinh ba rồi đi mua mấy cái này nữa đó xong cái này ra bao tay xương tân nha anh em ơi xong này uh, xong cái phố này ra bao tay xương tân nha biết như thế nào nha anh em một này rồi cố gắng ra ba ba ba trời ơi quá đẹp luôn em ơi <laughs> không ra được đâu phòng hình đây không ra được sinh lực hiện một nè cái này khả năng sinh lực hiện một nha nè ờ, bốn 4 viên bốn hiện tinh phẩm 8 phẩm 8 là easy game đó sinh lực này phẩm 8 là ok nha nam ok Đợt này đạp bao tay à, xung tinh nha 26 Gaming ơi, Trường ơi. Dự đoán 312, trời 312 cũng được nè. Cứ ba đầu tiên 9 ít là được. Cứ ba đầu tiên 9 ít là được. Rồi. Hai bình Phúc viên là ok xong. Lần này lấy uh, lấy kháng độc nha nè. Kháng độc phẩm 8. Kháng độc phẩm 8. Hiện 1, ấn 1. Ờ, hiện kháng độc và chơi kỳ kỳ hiến tế quốc hiện tinh ba bốn thị tinh vòng bốn thị tinh bốn đại đó bao tây ba hai ba trời quá đẹp nói chung là cố gắng thôi em ơi cố gắng ba cấp là đẹp rồi phẩm 8 ok rồi giờ lấy cái nỗ lực dùng cuối à, ờ, nỗ lực dùng cuối ok rồi chuẩn bị ra bao tay thôi Nam ơi Anh em đang à, xem cho một like chia sẻ Nam ơi Gần đến giai đoạn lấy bao tay rồi Bao tay xương tinh của anh em hai đại hai tiếng một thị tinh Tính hết rồi nè Tính hết thị tinh trong đầu rồi Nãy giờ hơn là chưa xịt phẩm 8 nha Nam ơi Chưa xịt phẩm 8 ấy Xịt phẩm 8 là tốn thị tinh lắm Còn cái phẩm 7 này ấy easy một trăm trăm lên này 7 ok Rồi ra mầm xấu này Nam mạnh xấu xong rồi đi uh, đi ép nha Nam Mạnh xấu này Rồi chuẩn bị may mắn này nọ thôi Cánh may mắn cái ép thôi <coughs> May mắn nào, Bánh quá tửu các kiểu đâu Quá tửu này Đó Thiên Sơn đâu Đây Thiên Sơn này Đó ok chưa Chuẩn bị đầy đủ hết luôn cánh nguyên bánh hận luôn. để vô phố này tầm này thì vô phố số 6 nha nè hello anh em mới vô nha nói chung thì à, chúc anh em buổi tối xem live vui vẻ anh em ơi tầm này cũng khuya rồi mà hơn 350 anh em đang hóng cái vụ án này thì khải cũng cảm ơn anh em rất nhiều nha này thì ép đồ này hơi canh anh em ơi vô vô mạnh sống rồi đi có vào tay sừng tinh. ai làm lon 333 đi Khải hả? Anh em xem đông quốc luôn cái giày đi Khải à. Đúng rồi Tuấn Minh ơi, nói chung là đỡ Khải sẽ quốc thêm luôn cái giày à, vô ảo luôn. Anh em đang xem trên fanpage Di Khải Gaming thì nó nếu mà xuất hiện sao free nè, anh em donate sao free ủng hộ Khải nha anh em ơi. Hiện tại trên fanpage này hơn 50 người anh em đang xem á, trên YouTube là hơn rưỡi anh em xem thì nhớ cho một like chia sẻ chơi nha anh em ơi. Rồi. Ra vào tay xung tinh anh em ơi. Vô vô vô vô vô vô. Tay xung tinh. Rồi, ok. Đây xương tinh anh em. Cố lên. Nói chung là ra bao nhiêu cũng chơi, tại vì là xác định chuyển còn long đao rồi. Ra bao nhiêu cũng chơi nha anh em ơi. Rồi, cái cái bắn này. Rồi, ok chưa? Hiện tại Khả đã chuẩn bị là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Đó, Khả chuẩn bị bữa giờ là đủ số mảnh rồi. Giờ vô nha anh em anh em đang xem thì cho một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em ơi vô mảnh này mọi người đây này một này hai này ba này bốn này năm này sáu này ok chưa <clears throat> đó anh em dự đoán cho vui anh em ơi dự đoán cho vui anh em ơi đã like và team ok anh ơi đủ sống mảnh này nè giờ chỉ việc uh, giây phút chờ đợi hồi hộp của chúng ta sẽ ra bao nhiêu nha anh em cuối hàng vui ha một này hai này ba này bốn này năm này sáu này rồi dạ vô này xếp đại này chứ có xếp xếp gì đâu ok Woo. xong bao tay nam ơi xong bao tay nam ơi anh em đang xem cho một like ủng hộ chia sẻ video chơi anh em ơi nói chung thì khải ờ, hôm trước thì mở ra cái đao cũng khá là xịt nên là cũng muốn chơi cùng luôn rất là nhiều nhưng mà cái đao này sau này tính sâu đây mà rồi vô cố lên cố lên cố lên khui Woo! đẹp quá là mời và cấp chín ít quá đẹp luôn rớt nước mạch uh, chà chà chà rớt nước mạch đội ba hai một đây mà trời ơi đẹp quá em ơi Ôi trời ơi, 321 đẹp quá, đẹp quá. Quá đẹp anh em à. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Quá đẹp cho một uh, cô lông đao. Quá đẹp cho một cô lông đao. 113 <laughs> nhảy cầu à. <laughs> Tưởng 113 nữa nghỉ luôn là ok anh em ơi. Quá đẹp anh em À. 3 <clears throat> cấp 9x quá đẹp, ngào tiết tiêu phong. 3 cấp 9 321 quá đẹp luôn. Nói chung là cái quan trọng của Khả đang nghĩ đến vấn đề là skin 9x này mà. Trời ơi quá đẹp. Bù lại cái đao anh em ơi ừ bù lại cái đau anh em ơi đẹp quá rồi ba hai một đột cái này mà ba hai hai nữa nó đẹp thêm một chút xíu nữa nè để chút xíu nữa nè quá đỉnh luôn ok giờ chúng ta sẽ đi đọc tiếp đôi giày vụ ảo nha nam à, quá đẹp quá đẹp nếu mà một hai ba khải đi ngủ luôn à <laughs> quá đẹp quá đẹp nè ơi khải hết nhỏ rồi ok nè ơi ok ok ngon cái quan trọng nhất là skin 9x mình là mắt ba cấp là đẹp rồi nè em ơi một hai ba thì toi luôn ok quá đẹp tiếp tục tiếp tục đôi giày quần ảo nha nam đó nói chung là khả sẽ chiến với con long đao trong đêm nay chỗ đầu đến giày quần ảo nha nam một ba vụ ảo một hai vụ áo thì người tâm thực này một hai đó đầy đủ hết rồi anh em chỉ việc giờ đi ép thôi anh em khả tính thì bao nhiêu ờ, thì tin này nọ khả ép luôn cho anh em xem tính cho anh em xem nha đỡ mà đôi giày này á từ từ đã đỡ kết thúc video này đã anh em đang xem video này đừng quên đỡ lại cho khải một đăng ký kênh ủng hộ cho nha anh em ơi và xin kính chúc anh em luôn xem video vui vẻ nhé và những video ngắn như thế này Khải sẽ up vào lúc 11 ờ, giờ 15 phút hàng ngày nha Nam Còn Khải sẽ livestream vào lúc 7 giờ tối 15 phút hoặc là 7 giờ tối 30 phút hàng ngày nha mọi người Đừng quên đỡ lại một đăng ký kênh ủng hộ nha